video Đấy, hoặc có thể là hai là một tôi rảnh Để sau cái đợt ban này tôi có thể tôi là sẽ up dần lên Để phục vụ anh em Bởi vì là sau cái đợt ban này thì cũng là sắp Tết rồi Có rất nhiều cái việc mà chắc chắn là nó sẽ không thể nào mà rảnh rỗi để có thể ngồi chơi game rồi ờ, quay video clip phục vụ anh em được Chính vì thế là tôi cũng đang phải cố gắng để có thể tận dụng được cái khoảng thời gian rảnh rỗi trong cái thời điểm hiện tại khi mà cái công việc nó chưa quá là bận rộn Đấy, trong cái khoảng thời gian mà nó chưa cận Tết thì có thời gian làm nhiều clip hơn Sau đó thì sẽ dần dần đến Tết Lúc đấy thì khá là bận à, Dọn nhà này rồi thì bận các cái công việc của nội ngoại Thì lúc đấy thì cũng có thể yên tâm Vì à, vẫn có clip để phục vụ anh em trong những cái ngày mà tôi không thể làm được clip Đấy thì tôi cũng chỉ là cố gắng làm sao để duy trì cái việc up clip lên trên kênh ấy thế mà có thằng nó, nó report tôi anh em ạ tôi nghĩ là tôi vẫn cay bây giờ tôi nghỉ đến đây là ngày cái ngày thứ ba rồi và thấy là youtube vẫn chưa có phản hồi lại đấy <clears throat> chắc là phải sau 3 ngày làm việc thì mới có người phản hồi về cái vấn đề của tôi thì thôi tôi cứ đợi thôi nói chung là kháng cáo thì nó cũng mất khá nhiều thời gian tất nhiên là kênh thì nó cũng chẳng làm sao hết bởi vì thực ra là cái thằng report tôi nó kiểu nó cay ấy. tôi cũng chả hiểu là nó cay cái cái cái kiểu cái gì mà nó report cái video trên kênh của tôi và nó nhận là cái video của nó đấy <clears throat> thì chắc là cay ừ. thì report nào thì chắc chắn là cái kênh nó cũng sẽ quay trở lại sớm thôi anh em ạ bởi vì là thực ra cái bản quyền lúc nào ở trên kênh của tôi là cái giọng của tôi là đã quá đủ rồi đấy để chứng minh rồi Đấy, cái giọng của cái người <laughs> cái người mà làm ra video clip nó đã có cái giọng đấy nó chưa tính đến những cái cái khác ví dụ như là content id đăng ký hoặc là có dấu uh, đóng bản quyền ở trên video đừng có đầy đủ luôn đấy có số điện thoại của tôi ở trên video thì làm sao mà có cái chuyện là, là report náo được đấy có điều là nó mất thời gian của tôi thôi bởi vì là cái lỗ hổng của youtube ấy, thì nó có sẽ là xem xét cái việc là có người report Đấy thì có xem xét thôi Nhưng mà nói chung là nó cũng chẳng sao hết và cái vấn đề là cái, cái, cái, cái thằng report thì nó cũng sẽ phải là chịu trách nhiệm về cái vấn đề report nào thôi Chứ còn cũng không không đơn giản là cái việc là report nào xong rồi xong là xong đâu Đấy Chắc chắn là sau khi mà cái kênh nó quay trở lại được ấy Xem xét mọi cái vấn đề ở trên Youtube mà họ xem xét xong Thì chắc chắn rồi là cái cái kênh mà cái thằng report tôi ấy là chắc chắn là nó sẽ bị là hình phạt từ YouTube. Đấy và hình phạt cao nhất thì nó sẽ là cái ạc đấy là gần như là không thể hoạt động nữa, gọi là cấm hoạt động đấy. ủ, uh, chuyện này chơi vua à? Ở đây chúng ta còn có bốn đỏ nữa anh em ạ. bốn đỏ nhưng mà mua con này thì lại không áp được lên 5. <coughs> Liều một phen. Hy vọng là sẽ gặp cái thằng nó đối thủ nó yếu một chút để chúng ta có thể thắng được ở round này. Bốn đỏ này thì trâu máu đấy, cũng khỏe anh em ạ. Cộng thêm 450 máu một con cơ mà. Đấy nhưng mà tuy nhiên là là là, là lại không có bộ Wario. Nếu mà tối áp được 5 thì có khác nhưng mà bây giờ chả nhẽ lại bán đi. Nhưng mà bán hai con Unicorn thì cũng không đủ tiền. Thôi. Ủ thằng này to quá nhỉ, hai con hai sao anh em ạ, hơi chịu rồi. Kẹp cả Exit level 5, hai con hai sao có Clyde, có Exorcist Không ăn được <clears throat> Cái bộ này, cái bộ bốn đỏ nó chỉ nhiều máu thôi anh em Còn nó làm gì có đam đâu Trừ khi là Squadman lên được 2 sao Squadman lên được 2 sao thì mới chơi được Nếu mà chơi chỉ có nguyên bốn đỏ thì không bao giờ có đam hết Đấy <clears throat> Thôi thì, thì đánh bổ củi vậy Không không không không đánh cho chuỗi thắng thì đánh bổ củi Trận này ra khá nhiều warrior nhá ra hai con Aquaman rồi này hai con Aquaman có chưa vua không Thôi nói chung là chơi gì thì từ từ đã tính Nhưng nó có nhiều kiểu Có thể gót rồng mập cũng được anh em nhá Gót rồng mập cũng ngon này Gót rồng mập Hoặc là warrior Chơi gì cũng được Trên này có thằng chơi Greater đấy Có thằng là khả năng là chơi Greater Greater thì, thì chơi Warrior cũng ngon <clears throat> Meta này thì anh em cũng biết rất khó chịu với mấy thằng Greater Greater là quá mạnh Và nó cũng đang là meta ở trong cái cái cái cái thời điểm hiện tại đấy Greater Anh em nhìn cái bảng tổng kết ở trên uh, fanpage ở AutoChat ấy Nó có cái bảng tổng kết là anh em cũng biết <clears throat> Chứ rồi, cái trận này không ổn Anh em ạ Có vẻ không ổn Ồ, oh, gì đấy God à Từ từ đã nha Round sau gặp cái thằng Eco đấy Tạm thời round này bỏ bài ra đã Bán cờ bỏ bài ra đã Tròn tiền anh em ạ Bỏ bài ra Phá Eco đã Phá Eco rồi tính Rút kinh nghiệm hai trận trước Không lại như thằng Mr. TA anh em ạ Chơi trận Witcher anh em cũng biết là tôi khốn khổ khốn nạn như nào Khi mà tôi không phá chuôi đối thủ có nên bỏ lốt cái con này ra không nhỉ Không tôi nghĩ là không bỏ Thôi kệ Bỏ cái này ra đi thì mất một máu Tôi tôi không muốn mất máu <laughs> tôi tôi chỉ cần hòa thôi mà Hòa là được rồi Hòa là hai đứa là mất chuỗi Tôi tôi không đánh chuỗi thua Anh em phải hiểu vấn đề là như thế <clears throat> Tôi không eco đánh chuỗi thua đâu Đấy tôi là tôi chuẩn bị tôi bỏ bài và tôi đánh luôn Thì đằng nào thì cũng cũng chả có chuỗi thua Thế thì bỏ ra làm cái gì Mất bố nó một máu anh em ạ Cứ để vào đó <clears throat> hoa được rồi Ok Rồi Cái round này bây giờ Để xem nào Bây giờ bỏ bài vào Thì cái bọn này nó chưa mạnh lắm Bọn này nó chưa mạnh lắm Bỏ bài vào bây giờ không có đam <clears throat> Bỏ bài vào bây giờ không có đam thì liệu liệu rằng nó lên bỏ bài vào không hay là vẫn cứ để thế nhở Thực ra là bây giờ ấy là tôi chỉ cần cái con Aquaman nó lên hai sao một cái thôi là tôi bỏ bài và tôi đánh luôn nhưng mà bây giờ nó chưa chưa lên hai sao ấy nên là vẫn chưa có đam Swordman chưa lên hai sao bây giờ cho vào chỉ tổ làm mất nhiều máu hơn thôi anh em ạ vẫn lên nhớ là vẫn còn một cái nhà mà nó chưa chưa gặp mà có con sói nhá anh em nhá nhà con sói là là, là chưa gặp đâu nên là phải cẩn thận <clears throat> ui đây rồi anh em ơi đây bây giờ cho bài vào được rồi đấy cho được rồi yên tâm cái này là đánh được rồi đó Đấy thứ này là đánh nhau được rồi Tất nhiên là vẫn chưa chưa đủ 6 warrior Chính vì thế là vẫn phải kẹp eco vào Nhưng mà bỏ bài vào thôi Bỏ bài vào giữ máu đó Đấy đây là có có co hai sao rồi Thoải mái rồi anh em ạ Thoải mái rồi Đấy <clears throat> Vẫn có chưa gặp cái nhà có hai con sói nhá Nhà có hai con sói khả năng là sẽ gặp ở round này Nhưng mà không sao Tôi có cái con ờ, ờ, con con con con, con ờ, Aquaman lên được hai sao thì tôi không ngán gì mấy cái thằng đấy <clears throat> con này là có đam nhá anh em nhá có à, giáp warrior này xong rồi có đam này đến từ aquaman này đấy có à, cộng thêm máu đến từ bộ uh, à, Kepland thì là đây là cái đội hình mà có hai con hai sao trong đấy có một con co không sợ lắm à. đấy anh em thấy không thằng này thì nó cũng chỉ là là là, là, là cũng ba warrior thôi kẹp cũng kẹp hai đỏ kẹp bit. Đội hình này thừa sức đấm được Không sợ Ôi nhưng mà có vẻ mất khá nhiều thời gian vào đấm con yêu con nhở Ê Ui Có vẻ không ổn anh em ơi Tôi chết rồi Ui mẹ ơi mẹ đẩy nhiều quá Thế này thì, thì, thì không ổn rồi Trời ạ Tính sai Đúng là người tính không bằng trời tính Mặc dù là biết là gặp cái thằng này rồi đấy Đấy nhưng mà cứ tự tin vào cái đội hình Thế là sẽ bỏ bài vào cuối cùng toang Cay nhờ <coughs> Cay thật sự đấy Biết thế vẫn bỏ bài ra Nhưng mà thôi cũng chỉ còn thiếu một con Warrior nữa thôi anh em ạ Thiếu một con Warrior nữa thôi Nhưng mà chơi Warrior hay là chơi Beat đây Chơi Beat thì chưa có con uh, Tức ca đúng không Tức ca chưa có Chưa có Tức ca ra Tutka một cái là đủ bộ 6 Wario Ra sói Sói với Tutka Bây giờ cần hai con đấy Ở cái level 6 ấy mà chơi Wario tương đối mạnh đấy nhá Giáp rất to Mà nó còn kẹp thêm được hai Celezy nữa Đấy nếu mà ở level 6 này có 6 Wario kẹp với cả hai đỏ Sau đó kẹp với hai bit nữa thì tuyệt vời Lúc đấy có thể đánh được chuỗi thắng Đánh được chuỗi thắng luôn ấy Đấy Tôi để tôi tính xem là tôi chơi cái gì trận hôm nay chơi cái gì để phục vụ anh em đây Có một cái giáp thép ở đây Ui khá là, là được đấy nhá Có giáp ở đây giáp khá nhiều luôn đấy Ui ui thôi thôi thôi thôi thôi thôi, thôi. Ra Doom rồi anh em ơi Ra Doom thì tôi biết chơi gì rồi anh em ạ Rồi Đây rồi Bỏ con này ra Level 6 Ổn rồi đấy Form được 6 warrior rồi 6 warrior kẹp hai đỏ Ờ rồi, up cấp lên 6 chơi đánh chuỗi thôi Đội hình mạnh rồi Không cô mà anh em, không cô đâu Còn cái quả vừa vừa vừa vừa lấy là là tính rao gặp cái thằng đấy thì bỏ cờ ra phá chuỗi thôi anh em ạ Không cho nó eco Đấy, anh, anh em cũng biết là gần đây tôi có một cái trận đấu mà tôi suýt chết Trong một trong những cái trận đấu mà tôi phải đánh coi như là vật vã Chơi cái bộ Witcher Nên là bây giờ tôi rút kinh nghiệm rồi Cứ có thằng nào ở trong trận đấu mà eco là tôi chắc chắn là tôi sẽ phá chuỗi eco Đấy, trừ khi là tôi có chuỗi thắng thôi. Từ tôi có chuỗi thắng thì chắc chắn là tôi sẽ cái chuỗi thắng đến uh, round 20, 21. Còn không thì, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải phá Eco đấy Chứ không như cái trận trước ở đâu Trận trước là đánh là nó bị là Quá là là là, là tự tin Vào khả năng Nên là Đấy Sau đó thì là là, là Bị suýt nữa thì top 8 Chỉ vì là để cho đối thủ là Eco Sau đó thì lật chơi beat lật kèo mà trong cái trận đấu đấy anh em cũng biết một mình tôi là chơi ờ, bộ Witcher sau đó thì gặp tới 5 hay là 6 cái nhà beat gì đấy nó đẩy cho thì ui, không kịp là thở luôn anh em trận không kịp thở luôn đến round 15 chỉ còn có 30 máu thôi đấy round 16 là tôi nhớ là chỉ tụt xuống một phát là còn 20 máu ở round 16 một cái trận đấu mà mà chỉ vì là sai lầm đấy sai lầm chết người đấy là để thằng khác eco Đấy, trong khi là không có chúng chúng ta không có một cái động thái nào để cho nó nó, nó, nó ngăn cản cái việc đấy cả thì chắc chắn là xuống hố. <clears throat> ok, đấy mạnh rồi đấy anh em này, anh em thấy không? Ơ ờ, đừng đừng đừng bỏ thua nhá, đừng bỏ thua nhá, đừng bỏ thua nhá, đừng bỏ thua nhá, mạnh rồi mà. Mạnh rồi mà. Mạnh rồi bạn ơi, mạnh rồi. Ơ kìa, lại còn thế nữa, mất thời gian quá. Ui, ăn nổi không? Ăn nổi không? Ăn nổi không? Ơ ờ, đừng bỏ thua nhá, giáp nhiều lắm. Giáp nhiều lắm nhưng vẫn thua Ui giời chán thế nhở Cái con này thì không thắng được Cái con rơi là tung skill sát thương ma pháp Mẹ cay nhở Nhưng mà thôi thua thì cũng phải thôi Thằng này nó up lên 7 rồi anh em ạ Tôi mới ở level 6 Mà không sao giữ được máu vẫn là ok Ù uh, Sao đi vô à oh, À Xem là bây giờ Bây giờ mà chơi nó Nếu mà chơi 9 Warrior ấy, Bình thường Thì nó sẽ không có gì hấp dẫn Và không có gì hay cả Hay là bây giờ tôi chơi Thử 9 Warrior fake Xem nào anh em nhá 9 Warrior fake đi Thử xem Ừ Thử xem 9 Warrior fake thì nó sẽ như nào nhỉ Chưa có một trận đấu nào mà tôi làm uh, chơi 9 Warrior fake ở trên kênh cả Không biết là cái bộ này nó có mạnh không Ờ hôm nay thử luôn, thử luôn cho anh em xem Nhá Chơi thế cho nó lạ đi, cho nó hay đi ừ, Mình làm content mà <clears throat> Mình làm nội dung mà Đúng không? Làm nội dung thì nội dung nó hay ho thì nó sẽ hấp dẫn hơn là làm những cái nội dung mà chín warrior thì nói chung là cái bộ đần đấy thì <laughs> người ta gọi là warrior đần đấy anh em là vì thế <clears throat> rất đần khi mà chúng ta chỉ cần mua 9 con Warrior rồi chúng ta bỏ vào ở level 9 thôi là chúng ta sẽ có được 9 Warrior Thay vì thế chúng ta chơi bộ 9 Warrior bắn trưởng thế nào <laughs> Dã man thật sự Chúng ta hôm nay chúng ta sẽ phải cùng nhau làm một cái bộ 9 Warrior bắn trưởng <clears throat> Tôi ờ, phải làm cái bộ 9 Warrior bắn trưởng mới được để xem là nó liệu rằng nó có là một cái ờ, siêu phẩm mãn nhãn trong cái ngày hôm nay không <laughs> dã man thật sự 9 <clears throat> warrior nhưng mà chơi bắn trưởng à được Để xem là, là nó sẽ là như nào đây 9 Warrior <clears throat> mà chơi bắn trưởng thì chơi level 7 thôi nhỉ Hay là level 8 Chắc chắn là nó sẽ không phải là level 9 rồi Bởi vì nếu mà lên level 9 mà chơi 9 Warrior fake thì nó lại sai lắm 9 Warrior fake thì chắc chắn là nó sẽ không được hưởng những cái uh, ờ, Celezy của tộc hệ Đấy nên là nếu mà chơi thì chơi chơi level thấp thôi Chứ level thấp roll 3 sao thôi thì nó mới mạnh được Chơi bằng nó gọi là chất lượng của tướng Đấy, chứ còn chơi mà lại chơi theo cái kiểu giống như là là là chơi thế kia thì nó lại hơi sai. Ơ kìa, lại thua này. <laughs> Ảo thật đấy, tôi vẫn đang thua anh em ạ. Tôi cứ nghĩ là tôi có thể là thắng được nhưng mà không. Không cho thắng nhá. Máy nó không cho. <clears throat> Thế là tôi bây giờ tôi vẫn đứng thứ ba anh em ạ. Top 3 nhưng mà từ dưới lên. Nhưng mà không sao anh em ơi, Tôi thì tôi uh, anh em cũng thấy có một cái sự khác biệt giữa tôi và cái thằng nó đang eco. Đấy, thằng eco thì nó cũng đang có cái chuỗi eco cộng 6 đấy. Tuy nhiên là anh em cũng có thể thấy là cái lượng máu ấy, nó khác biệt lắm, khác biệt lắm anh em ạ. Đấy, mà nó lên 7 nó cũng 40 tiền thì tôi cũng đang ở level 6 với 50 tiền thì cũng như nhau thôi, nó cũng không khác nhau mấy đâu. <clears throat> mà bây giờ mình giữ máu tốt hơn. Đấy, hơn hẳn ba chục máu cơ mà. Nhiều lắm anh em, cái số lượng máu đấy nó rất nhiều đấy chênh lệch Mà đấy là chưa kể là tôi đã form được cái đội hình mà nó tương đối mạnh rồi Ở cái giai đoạn này Tất nhiên là cái bọn này thì nữa tôi sẽ bán đi thôi Đấy, hứa với anh em là sẽ chơi uh, Warrior bắn trưởng Nên là sẽ không có sử dụng những cái con Warrior ở trong bộ Warrior Chỉ lấy ba con thôi, xong rồi kích hệ Wizard Wizard xong rồi chúng ta roll ở level thấp Ok Tôi nghĩ là chỉ lên 7 roll thôi <clears throat> Nên 7 roll form bài sớm Lấy ờ, tận dụng được cái sức mạnh Ok nhá Còn cây là tôi thấy là có tiềm năng là có thể cho vào được Bây giờ cái bộ 9 Warrior ấy nó, nó nó được hưởng tất cả các cái con nó đều được hưởng cái giáp Đấy nên là bây giờ ghép vào trong cái bộ kích hoạt Wizard thì cũng ngon Nó không khác gì là cái bộ 9 Feather hay là 9 Assassin cả Đấy hay là là bộ ờ, uh, 6 Glide fake cả Rất là là hay đấy, rất là hay đấy <clears throat> Rất là hay đấy nhá Bây giờ là cái vấn đề là tìm ra một cái con co chơi trong cái bộ này cho nó hay ho thôi Đấy, cho nó, nó hấp dẫn thôi con nào là một cái con mà có thể chơi được Chuyện này đã lại có Greater Thì lại càng phải chơi cái bộ này anh em ạ Greater nó là đang là meta Và chúng ta gặp Greater thì tốt nhất là lên chơi Warrior Để đấm bọn Greater Bởi vì bọn Greater thì nó rất sợ Warrior Đấy <clears throat> Rất sợ Warrior đấy nhưng mà tất nhiên là sợ thì nó nó nó, nó sợ cái giai đoạn sáu chứ còn cái tầm này thì nó như nhau thôi anh em ạ 6 Warrior bây giờ kết hợp vào với cả đánh với cả Gladiator cũng là đã được Selezi đã đủ bộ thì tôi nghĩ là nó cũng như nhau thôi, nó cũng không khác nhau mấy đâu. Rồi, lên 7. Có hai sao rồi cho vào thôi ở level 7 Sẽ roll ở level 7 anh em nhá Tôi sẽ roll ở level 7 Sẽ roll ở level 7 luôn Ôi tôi chết rồi Tôi ấn nhầm áp cấp rồi Ui giời ơi Mất bố là 4 tiền để roll ạ Ấn, ấn nhầm anh em ạ à. Ấn nhầm Khổ Cái tay của tôi lúc nào nó cũng để ở trên bàn phím ý Ấn bố là cái nút U Chán thật sự Chuyện này có Hunter đỏ À Đây này Chuyện này anh em nhìn thấy gì chưa Hunter kết hợp với đỏ này Hunter kết hợp với đỏ này <clears throat> Ghê đấy Ghê đấy Nhưng mà cái bộ này thì nó sẽ sợ Greater Nhưng mà Nó sẽ không sợ những cái bộ khác Đấy nhưng mà tuy nhiên nhá là cái bộ này nó lại Có một cái vấn đề ấy là cái line up này thì nó lại không có chơi được khi mà không ra được con con con uh, line spirit đâu đấy nó khó cái chỗ ra con line spirit thôi rồi tích lốt rau này anh em nhá rau này chưa đủ cái lượng tiền để roll đâu chưa đủ anh em ạ rau sau rau này mua một berserker và giữ máu đã này rau sau chúng ta sẽ có một cái lượng tiền vừa đủ để roll thì chúng ta sẽ roll ở rau sau anh em nhá ôi rồi tôi lại ấn nhầm lần nữa vãi cứt tôi lại ấn vào chữ u rồi đùa Ôi dồi ơi Thế là lại không có tiền để roll Lại mất 4 tiền để roll rồi Sai lầm lắm Lẽ ra là nên đặt cái cái cái cái phím ờ, uh, áp cấp xa xa một chút Đặt tay vào cái chữ U anh em biết nó gần cái chữ gì không Nó lại gần cái chữ Y anh em ạ Thế lại Mà cái chữ Y của tôi ấy Nó là cái chữ viết tắt của info Nên là tôi đặt vào chữ Y nó là cái xem tra bảng Đấy tra bảng đối thủ còn cái chữ U thì nó viết tắt của chữ up Đùa Sao hai chữ này nó lại liền nhau như thế nhở Sai lầm quá đi mất tôi Để tí nữa tôi ra tôi chỉnh lại Ra cái chữ up cấp ờ, xa xa một chút Chữ up cấp bây giờ nó sẽ là chữ W đi Cho nó khác biệt đi Nói chung là tôi chắc chắn là tôi luôn ở 7 thôi Anh em ạ à, Ở đây có sói này Sói mua sói thay cho Berserker đó Đấy chúng ta vẫn sẽ tuân thủ cái việc là luôn ở 7 anh em nhá cho đến khi mà tôi ấn nhầm lần thứ ba <laughs> Ui ôi tôi lại nhầm rồi này <laughs> Ảo thật đấy Ảo thật đấy Ảo thật Ảo quá anh em ơi Thế đéo nào cứ ấn nhầm liên tục thôi Ảo thế nhở Thế là làm sao Thế là làm sao <laughs> Đen thế nhở Ủa ôi đen thế đang chơi tự nhiên là cái phím áp cấp nó lại bị liệt anh em ạ thế là nó lại ờ, uh, áp hộ tôi lên cấp 8 <laughs> ui rồi ơi thôi, thôi, thôi chơi ở 8 vậy anh em nhá Tôi chiều anh em tí thôi Thực ra tôi cũng định roll ở 7 Chơi cái bộ này nói thật với anh em là không phải lần đầu tôi chơi Mà tôi chơi nhiều lần rồi Đấy, chơi chỉ Warrior Fake thì chơi ở 7 thôi Nhưng mà tôi tự nhiên trong cái quá trình chơi tôi lại có một cái ý tưởng Ý tưởng này mà tôi buộc tôi phải lên 8 tôi mới chơi được anh em ạ Đấy, còn cái cái, cái ý tưởng đấy nó, nó là gì Anh em mà đoán được thì anh em có thể comment ở phía dưới comment nhá Đấy, có rất nhiều anh em tôi tôi nghĩ là sẽ đoán được bởi vì tôi cũng có rất nhiều những cái bất ngờ khi mà tôi làm kênh trong cái quá trình mà tôi tôi xây dựng kênh cũng như là tôi làm video clip có rất nhiều những cái bất ngờ Và cái bất ngờ mà phải khiến tôi là bất ngờ nhất Đấy chính là có rất nhiều anh em hiểu tôi trong cái việc là tôi chơi cái gì Cái lối chơi của tôi Là anh em uh, biết được là tôi đoán được là tôi xây dựng như nào Và tôi chơi cái gì Mặc dù là khá là khó đấy Tôi nghĩ là khá là khó đoán Đấy thì phải nói là đấy nó là cái bất ngờ Khi mà có rất nhiều anh em hiểu được cái cái cái cái cái cái ý tưởng của tôi cũng như là cái cái mà tôi hướng đến Đấy sẽ là những cái người mà phải là những cái người mà rất là yêu quý tôi và xem tôi rất nhiều. Gần như là họ xem theo cái lối là là build đấy cái cái quá trình chơi nên là họ rất hiểu tôi đang chơi cái gì. Những người đó toàn là fan cứng thôi. Và tôi hy vọng là trong tương lai những cái người fan cứng như thế sẽ càng ngày càng đông. Ok, rồi nha anh em nhá. Bây giờ nó sẽ là hết tiền luôn. Chứ không phải là giữ 50 tiền đâu. Rồi hết tiền luôn anh em nhá. Hết tiền luôn, hết tiền luôn. Bao nhiêu tiền cũng chơi nha anh em nhá Bây giờ hết tiền luôn Hết tiền kiếm con Grim Bây giờ cần cần con Grim Chưa có Grim anh em ạ Grim ơi mày ra đi Tốn 30 tiền của tao rồi Không ổn rồi Hết giờ rồi anh em ạ Rồi dừng lại đã dừng lại đã dừng lại đã Dừng lại đã Lao sau luôn tiếp Đến đây thì đã có một vài anh em cũng nhận ra tôi chơi cái gì rồi Nhưng mà còn một vài anh em đến cái thời điểm này vẫn chưa biết tôi chơi gì đâu Tại sao mà tôi lại phải lên 8 roll kiếm cái gì ở level 8 Ồ oh. <laughs> Cái này chỉ có các anh em fan cứng thôi Các anh em mà, mà, mà gọi là theo dõi kênh Một cách chăm chú Không bỏ sót bất cứ một cái video nào của tôi Đấy, nghiên cứu rõ cái cách mà tôi xây dựng đội hình Thì chắc chắn là các anh em đấy sẽ hiểu được tôi đấy, Hiểu được là tôi chơi cái gì Mà cái việc anh em hiểu tôi chơi cái gì ấy, cái uh, cái cái yêu quý tôi thì đương nhiên rồi anh em xem nhiều là anh em yêu quý tôi anh em hiểu tôi nhưng mà cái cái thứ hai ấy là khi mà anh em hiểu tôi cái cách chơi của tôi ấy anh em hiểu tôi chơi cái gì ấy, thì có nghĩa là anh em trình độ của anh em nó cũng rất cao ở đấy đấy phải nói thật là như thế khi mà anh em hiểu tôi chơi anh em hiểu cách xây dựng của tôi thì tức là anh em trình độ của anh em đã ngang bằng tôi rồi đấy rồi và đến đây lộ bài rồi anh em nhá lộ bài rồi đấy đấy còn đến đây là anh em có thể là hiểu được ra là cái vấn đề là anh em có hiểu tôi hay không đấy nếu mà anh em hiểu tôi anh em biết được tôi chơi cái gì thì đúng là anh em rất hiểu tôi đấy Và cái trình độ của anh em cũng khá cao Ok Thế bao nhiêu anh em hiểu tôi thì anh em có thể để comment phía dưới nhá Rồi Xong rồi <clears throat> Chúng ta đã đủ 9 Warrior anh em Hiện tại là tôi đã form được cái bộ 9 Warrior fake rồi Còn bây giờ tung trưởng nữa thôi Bây giờ thiếu cái tung trưởng nữa thôi anh em ạ Bây giờ là hiện tại là chưa có tung trưởng mà nó chỉ đơn giản nó là 9 Warrior fake ăn nổi thằng này không u anh em nhìn kìa tôi cứ tưởng là thua nhưng mà bây giờ nó lại là thành thắng rồi này hay không hay không hay không đấy thấy chưa thấy hay chưa thấy bắt đầu hay chưa rồi hay rồi đấy hay rồi đấy anh em ạ cái round vừa rồi nó diễn ra nó quá là ảo ma calada nó quá nhanh và chắc là anh em chưa kịp nhận ra tất nhiên là có các anh em hiểu tôi thì các anh em biết là, là tôi đang chơi cái gì rồi Đấy, có các anh em mà chưa kịp hiểu tôi thì chắc là anh em cũng nếu mà tinh ý thì cũng có thể nhận ra Hoặc nếu mà anh em có thể chưa nhận ra Vì nó diễn ra quá nhanh thì tôi nghĩ là rau sau anh em sẽ phát hiện ra đấy <laughs> Rồi ok, sắp rồi đấy anh em ạ Sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi Sắp được là cái bộ tung trưởng rồi Còn một chút xíu nữa thôi anh em ạ Còn một chút xíu xíu nữa thôi Ui, gặp người tơ này, gặp người tơ này Gặp Predator ác quá Thôi chết thôi Cướp được cái cướp lông Trời ạ à. Con Grand Herat của tôi nó cướp được cái úp lông Ui giời ơi rồi ôi Ui anh em nhìn này con cây của tôi này Ui con cây có solo nổi không Cây có solo nổi bọn này không Trông rất là trì ở đây Rất là trâu và rất là trì Ồ ồ Đánh, đánh đi đánh đi đánh đi đấm đi đấm đi đấm đi <laughs> Khả năng là không thể giết được con cây của tôi rồi còn bây giờ con cây của tôi nó sẽ lật kéo đấy Ui giời anh em ơi châu chưa 10.000 đam đến vị trí của cây bố <laughs> Rất trâu Đấy cái lượng đam phép là rất to nha anh em nhá Tôi trừ đi cái vạch à, màu vàng kia chắc nó cũng phải rơi vào tầm khoảng 8.000 9.000 đam Rất khỏe Đấy Chơi Warrior hay bắn trưởng anh em nhá <laughs> Khỏe quá anh em ơi Đùa dồn đồ cho cây bố khỏe thật sự luôn rất trâu, rất trâu Rất trâu chó Ghép được cái Berlin này anh em này, ghép luôn Cái Berlin này tôi sẽ để cho con Grim để combo Combo trừ giáp và uh, Doom Đấy Vứt thêm con rồng mập ở level 9 Và chúng ta sẽ được một cái combo rất đẹp ở đây Giữa Doom, uh, Aquaman và rồng mập Đấy, uh, mạnh đấy chứ Tôi đã nói rồi, hệ bắn trưởng mà Hệ bắn trưởng Witcher này, Witcher này Witcher này là đánh xuyên giáp đấy Đánh xuyên giáp đấy khả năng là không ăn được thằng này khả năng ăn thằng này hơi khó bởi vì cái thằng này nó, nó đánh xuyên giáp mà à, lượng đam của nó rất lớn warrior chúng ta chơi warrior thì thằng này thì có vẻ <laughs> hơi sợ hơi sợ hơi sợ đấy hơi sợ đấy thằng này là đánh uh, witcher kết hợp với cả glacier witcher kết hợp glacier ở chơi chơi ở level 10 cơ bộ đấy phải chơi ở level 10 level 10 thì mới kẹp được chú quỷ vào thì cái bộ đấy nó mới mạnh được còn nếu mà bốn Witcher mà mà mà uh, Glacier mà 6 Glacier thì nó chơi ở level 10 là nó cũng sẽ không có được chú quỷ đâu. Nó chỉ chơi bốn con thôi. Còn 6 Glacier thì nó lại không kẹp được chú quỷ. bốn con thì nó kẹp chú quỷ vào thì nó mạnh. Đấy nhưng mà lại phải chơi ở level 10. Rất khó ấy. Ok. Rồi. Hiện tại tôi vẫn uh, trên 50 máu thì nó cũng khá ổn. Để chúng ta có thể dừng lại ở 9 và nghĩ đến cái việc là đưa cái bọn này lên 3 sao anh em nhé Thôi dừng lại ở 9 thôi Bộ này không phải chơi ở 10 Bộ này chơi ở 9 là ngon rồi 9 Warrior thì cũng chơi ở 9 thôi Bộ này cũng chơi ở 9 Bộ này lên 10 thì cũng chả kẹp được cá Anh hiểu không Đấy cũng không kẹp được Kira Chính vì thế nên là chơi ở 9 thôi Như cái bộ Warrior bình thường ấy Warrior mà chơi theo kiểu 9 con Warrior hàng lưu Đấy thì nó lại có cái hay ở cái chỗ là Lên 10 nó kẹp được thêm cá Hoặc là kẹp thêm được cái con ờ, Velomancer ấy Để nó có cái ờ, tộc Kira Ở trong cái bộ đấy Thì nó mạnh nhưng cái bộ này thì thực ra lên 10 có để làm gì đâu Lên 10 thì kẹp cá vào đâu có kẹp được đâu Đúng không Lên 10 cũng không kẹp được Kira Thế nên thôi chúng ta chơi ở 9 thôi Thực ra có một cái sai lầm của rất nhiều người chơi Cái quan niệm sai lầm Đấy Rất nhiều người chơi mắc phải Đấy là ờ, cứ uh, lên 10 là mắc level là mạnh nhất Đấy Có một cái sức mạnh là mạnh nhất ở mắc level Nhưng mà không phải anh em ạ Đấy là một quan niệm sai lầm Quan niệm đấy là một quan niệm sai lầm Lên 10 nhưng mà phải gia tăng được sức mạnh của đội hình Lên 10 là phải thêm Celery Lên 10 là phải là cái đội hình mà form ở 10 Một cái đội hình mà form chuẩn ở 10 Thì nó mới là cái đội hình mạnh Đấy còn một cái đội hình mà nó form ở 9 nó mạnh rồi Thì không không nhất thiết là phải lên 10 Khi mà lên 10 kẹp thêm thì cũng chỉ là Nó, nó, nó chỉ là thêm thôi Nó thêm một cái sức mạnh nó không nhiều lắm Thì thay vào đấy là việc là roll 3 sao Chúng ta có những con 3 sao chúng ta mạnh hơn nhiều Đấy, chất tường nó mạnh hơn nhiều Thêm một con thực ra nó không đáng là, là gì đâu anh em ạ Thêm một con nhưng mà vào cái con đấy là, là rất có khả năng là là ngay từ đầu game đã bị là tiêu diệt rồi Bởi cái con co của địch rồi Đấy nên là thêm một con Nó là phải mạnh hơn Mà mạnh hơn ở đây là phải mạnh hẳn lên Đấy Mạnh hẳn về cái sức mạnh của đội hình Là một cái Celesi mạnh Một cái đội hình mạnh ở level 10 Hoặc là một cái con mà chắc chắn là phải nhét vào Thì cái đội hình đấy mới mạnh Thì nó mới là chơi ở 10 còn không thì cứ chơi ở 9 thôi anh em Những cái đội hình mà mà không cần phải lên 10 Không cần phải lên 9 ờ, ý Có những cái đội hình như thế Thậm chí là chơi ở 8 như là Greater đấy anh em Có khi là chỉ cần 7 con thôi nhưng mà vẫn là đấm 10 con như bình thường Bởi vì 10 con thì thực ra thêm một con 2 sao hai con 2 sao vào Thì hai con đấy nó chỉ có đóng vai trò là phụ họa thôi, kích hệ thôi Cũng không có đồ, không có gì làm sao mạnh được Nhưng mà nếu mà lên 3 sao thì nó khác nha anh em nhá Lên 3 sao thì nó cực kỳ trâu trò Đấy lên 3 sao đấm bình thường nó cũng đã đau rồi chứ đừng đừng có nói là là là là là, là, là còn tung trưởng nữa đấy máu còn trâu hơn máu trâu hơn rồi đấm bình thường là là, là đam to hơn đấy rồi tung trưởng cũng trưởng mạnh hơn hiệu uh, hiệu ứng của trưởng nó cũng xịn xò hơn rõ ràng mà tăng là tăng là là, là rất nhiều nhá chứ không tăng ít đâu như cái đội hình này mà full lên 3 sao mà aquaman mà trừ giáp thì thôi rồi luôn hay là rồng mập mà lên 3 sao mà khạc thì u uh, ôi Doom mà lên 3 sao mà mà Doom thời gian Doom thì cũng lâu hơn mà đam trên dây cũng to hơn. Đấy. Là lợi thế nó ở cái chỗ đấy anh em ạ. Nên là tôi quyết định tôi roll con rồng mập cả con Aquaman. Kèm theo đấy là kể cả là con Doom và cái con con con uh, nó cũng lên 3 sao luôn. Đấy, rất khỏe. Trong lúc đấy tôi cũng kiếm luôn một cái con uh, con con uh, những cái con còn lại nó lên 2 sao. Ok. Rồi, để tôi đánh giá lại một lần nữa xem nào Đối thủ bây giờ chơi cái gì Đấy tôi bảo ngay từ đầu game Cái thằng El State kìa anh em thấy chưa Nó chơi 6 đỏ kẹp với Spirit Nhưng mà nó không ra được cái con Light Spirit Thì chính thức là xuống hố Mà cái bộ đấy nhá mà gặp Beat chắc chắn đi Không nói nhiều Gặp Warrior gặp tôi ấy, thì còn có thể sống Chứ còn gặp, gặp Beat là đi rồi Gặp Beat là chắc chắn đi Đấy Làm sao mà ăn được bộ Beat đây Ui tôi gặp Beat này Nhưng mà tôi Warrior anh em ạ Tôi là warrior Nên là tôi không sợ beat Tôi không sợ beat anh em ơi Tôi đâu có sợ beat đâu Anh em thấy không Chúng ta là warrior Chúng ta đâu có sợ bọn beat Ok <clears throat> Mà Elstate gặp uh, thằng kia thì có khi đi rồi Anh em ạ Đấy tôi biết ngay à Làm sao mà đỡ được cái bộ Witcher kẹp Glacier Không đỡ được Không ra được Light Spirit thì xuống hố thôi anh em ạ à. Uh. <laughs> <laughs> đôi giày đôi giày đây rồi cảm ơn cây cho tới giờ phút này thì cây đã làm tròn nhiệm vụ của cây rồi nhá <laughs> rất là cảm ơn cây đã gánh tôi từ đầu game đến bây giờ và thời điểm hiện tại thì anh em cũng biết đồ đã được chuyển qua cho nhân vật chính của chúng ta trong ngày hôm nay đấy chính là một con linh hồn nửa <laughs> để xem linh hồn nửa là trong cái bộ 9 Warrior Fake này cái trưởng lực của nó Đấy, nó cũng mạnh thì cỡ như nào anh em nhá mạnh thì cỡ như nào đây <laughs> Đó, <clears throat> ok đây rồi thử sức với cái bộ meta ngay trong cái đao đầu tiên lên được hai sao đấy thử sức ngay với cái bộ đang meta giờ đã có cung đen ba sao rồi nhá cung đen ba sao rồi nhá ui rồi ui rồi ui rồi anh em thấy chưa 9.000 đam dành cho linh hồn lửa và vẫn tiếp tục sống sót Đây nó gọi là cái gì? Linh hồn lửa thì tôi thường là... Sorry anh em, xin phép anh em một chút Tôi uh, sẽ gọi lại cái tên con này Con này nó không phải linh hồn lửa Đối với tôi, bản thân tôi, thâm tâm tôi là tôi luôn nghĩ cái con này Và tôi luôn gọi tên cái con này nó là Phượng Hoàng nhá anh em nhá Phượng Hoàng Lửa Đấy Và trong cái trận đấu này thì nó không còn chỉ là một cái con Phượng Hoàng Lửa nữa Mà nó là một cái con Phượng Hoàng Bất Tử nha anh em nhá bất con nhà bà tử <laughs> u u u u u khỏe quá anh em ơi đùa thật đấy bất tử luôn mà bất tử luôn mà đây anh em thấy không lúc này cái kiểu gì anh em nhìn thấy con cung đen chưa cái con cung đen ba sao chưa anh em đã nhìn chưa còn nếu mà anh em chưa nhìn anh em có thể tua lại để anh em nhìn <laughs> tua lại pha vừa rồi anh em nhá đấy đối thủ phải phải phải phải phải thốt lên là chín qua này gắt quá bây giờ gắt chứ gắt chứ đối thủ bắt đầu phải sợ dần đi là vừa <laughs> rồi ok anh em cứ bình tĩnh nha anh em nha linh hồn lửa sẽ được ưu tiên lên ba sao đấy tôi đã bảo với anh em rồi là tôi sẽ roll ở 9 mà tôi sẽ roll ở 9 đấy chính là cái lý do tại làm sao mà tôi phải lên 8 tôi mới roll đấy anh em kiếm một cái con 4 đô ở level 7 là rất khó mà chúng ta sẽ lên 8 chúng ta roll đấy anh em cũng biết là ở trong cái trận đấu này con Phượng Hoàng Lửa của tôi đến tận round thứ 29 nó mới lên 2 sao Đấy chính là cái lý do tại làm sao mà tôi sẽ phải up 9 để tôi roll Anh em ạ à. Đó Tất cả nó chỉ là như thế thôi Đấy nhưng mà sẽ có anh em hiểu tôi và sẽ có anh em không hiểu tôi <laughs> Thế anh em nào hiểu tôi nào Anh em nào bây giờ anh em nào hiểu tôi thì anh em hãy comment phần phía dưới ở trong cái giai đoạn này nhá Nhớ trích dẫn cái cái cái cái cái giờ nhá anh em nhá cái thời gian Đấy cái cái cái giờ giấc của cái việc là anh em đoán được ra Cũng như là anh em hiểu tôi Ok để tôi biết là anh em vẫn đang xem được cái đoạn này <laughs> rồi à, chốt tiếp đồ này bây giờ chốt toàn đồ tăng thôi anh em ạ à, tôi sẽ chốt toàn giáp cho con này thôi để làm sao để cái con này nó phản được nhiều nhất có thể anh em nhá anh em hãy nhìn cái lượng phản của nó trong cái rau người rau quái thì cái lượng phản nó hơi ít nhưng mà cái rau người ấy đánh nhau với những cái đối thủ là người thì nó rất khỏe anh em ạ ok <clears throat> rồi còn Dark Spirit thì tôi cũng sẽ giữ lại Có cái lý do của nó anh em nhé Rất có thể là chúng ta sẽ không chơi được 9 Warrior nữa đâu Tôi sẽ chỉ biểu diễn cho anh em đến phần nào đấy thôi Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái bộ 6 Spirit <laughs> Để đấm một vài thằng Để đấm một vài thằng ok Đây này ví dụ như cái thằng này là một trong những cái thằng mà chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta 9 Warrior mà chúng ta có thể dễ dàng chúng ta ăn được thằng này đâu Ui, ui, anh em ơi, không, không, không Thậm chí là cái con Phượng Hoàng này nó đúng thật sự nó là một con Phượng Hoàng bất tử rồi anh em ơi Đến cái bộ mà nó đánh xuyên giáp Mà nó gặp cái bọn này nó cũng bị phản chết á <laughs> Cái bọn Witcher nó đánh xuyên giáp mà nó cũng gặp ờ, gặp gặp cái bọn này nó phản chết luôn Ảo thật sự luôn <laughs> Quá ảo luôn Ảo makalada rồi anh em ơi Đùa thật sự là như thế Phượng Hoàng quá là bất tử rồi Nó gọi là cái gì Cố thành trì cuối cùng Bây giờ tôi để cái con Phượng Hoàng nó lên trên cao Trên cao nhất có thể thì tất cả bọn nó sẽ nhây vào cái con này thôi Đấy nó sẽ bâu về con Phượng Hoàng này thôi Mà cái con Phượng Hoàng này mà nó không chết ấy Thì cái bọn đằng sau thì đến bao giờ là mới chết <laughs> Phượng Hoàng bất tử mà anh em Phượng Hoàng này nó bảo kê toàn bộ đội hình luôn Quá kinh khủng Đây nó là cái đội hình tôi nói thật là một mình con Phượng Hoàng nó cân hết Dã man chưa Phượng Hoàng làm co nha anh em nhá Phượng Hoàng bất tử làm co một mình ờ, nó nó nó coi như là cân hết cả tất cả các cái con trên bàn cờ luôn thôi tôi bán cái con dark spirit đi đây tôi cứ nghĩ là cái thằng ờ, witcher nó ăn được tôi nhưng mà nó có ăn được đâu đấy nên là thôi tôi không cần nữa <laughs> đây còn chín warrior fake này anh em này gặp chín warrior hàng real này đấm nhau sấp mặt luôn này đấy chín warrior hàng real nhá có kẹp kira vào rồi đấy kẹp ọc vào là có kira rồi nhá cũng phải ra đi thôi anh em ơi anh em lên nhớ là con phượng hoàng này của tôi nó chính là một cái con phượng hoàng bất tử <laughs> Ôi rồi ôi còn năm màu đúng không Thế thì chắc chắn đi rồi anh em ạ Cái con phượng hoàng bất tử của tôi Anh em có thể nhìn thấy là Tôi không nói đến cái việc là, là, là, là Nó không thể chết nha anh em nhá Mà tôi đang nói đến cái việc là Nó thậm chí nó còn bất khả xâm phạm luôn Có nghĩa là nó không mất máu luôn Anh em ạ <laughs> Nó không những là không chết mà nó còn không mất máu luôn Ui anh em ơi nó không hề mất máu nha anh em nhá Nó không hề mất máu Đấy Nó không hề mất máu đâu Anh em có thể xem lại một lần nữa Con này nó đúng là nó gọi là không không phải là Phượng Hoàng bất tử nữa Mà nó là cái con nó gọi là Phượng Hoàng bất khả xâm phạm <laughs> Dã man thật sự luôn Hay là chúng ta có thể đọc lái đi một chút Đó là Đó là, là Bức tường thành bất khả xâm phạm Đấy Vì nó đang có đóng vai trò bảo kê tất cả mà Đúng không u rồi anh em ơi lại gặp thằng này một lần nữa này Greater <laughs> cung đen 3 sao Đấy, cung đen 3 sao rồi Mà gặp cái con Phượng Hoàng này thì <laughs> Nói chung là nó phải rơi vào tầm bất lực Không có cách nào hết anh em ạ à. Không có cách nào có thể giết được luôn ấy Thế Bây giờ nó gọi là bài toán khó cho đối thủ đấy Đây nó là một cái bài toán rất khó cho đối thủ Đối thủ thực sự là bất lực Bây giờ chuyển đến kiểu gì ăn được đây Bây giờ là Greater mà chuyển Để mà chuyển được một cái bộ gì đấy Mà ăn được cái bộ này ấy Thì không bao giờ có thể chuyển được Trừ khi là nó phải là một cái bộ bắn trưởng <laughs> Nó phải là một cái bộ bắn trưởng Thì nó mới ăn được Còn bộ này là bộ đánh tay mà, mà cao tô đánh tay thì chắc chắn là là là, là Greater chết rồi Greater mà gặp bộ này thì đúng là xác định là gặp bố <laughs> Gặp bố rồi nó chỉ có một cái cách duy nhất để có thể là kết thúc trận đấu thôi Đấy chính là đầu hàng Anh em ạ à. Đấy, chắc chắn là solo late game thì tôi nghĩ là sẽ đánh với cả Greater rồi Greater với tôi đang là hai cái nhà mà cái lượng máu đang là nhiều nhất Hai thằng kia thì không có cửa, gặp tôi là thua thôi Hai thằng kia gặp tôi là thua Kể cả Greater là có, có có thua thì cũng không thể nào thoát được cái cổng này Chắc chắn là mỗi lần gặp là, là lọt là chắc chắn là ít nhất là mất là một cái con à, con con Phượng Hoàng Đấy, còn không là sẽ là mất tất cả đấy Bởi vì Phượng Hoàng nó đứng ở trên nên nó bảo kê hết rồi Anh em thấy không? Con Phượng Hoàng nó đứng ở phía trên này là gần như là, là nếu mà tất cả đều dí vào con Phượng Hoàng này Thì là nó sẽ lọt 10 con À sorry anh em, lọt 9 con Đấy Đấy ví dụ như thằng này chẳng Đấy cứ vào đây đánh Phượng Hoàng đi đây anh em thấy không Ê, anh, anh em nhìn thấy không Anh em vừa nhìn con chúa quỷ nó bay màu không Ui rồi anh em thấy không kìa Ui rồi chúa quỷ bay màu nhanh quá Không kịp nhìn luôn anh em ạ Quá dã man luôn ấy ủa thật bọn này nó không có cái cửa gì giết được chết cái con <laughs> thật ờ, bất tử quá anh em ơi đấy lại một thằng nữa ra đi rồi là cái thằng đấy thì nó đã bị chết bởi thằng Greater Ui ôi đây anh em ơi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi này. Wow. Vậy là chúng ta có cái cơ hội lên được con phượng hoàng ba sao đấy anh em ạ. À. Chúng ta sẽ được một cái con Phượng Hoàng 3 sao <laughs> Phượng Hoàng 2 sao mà đối thủ đã gần như là bất lực rồi Thì Phượng Hoàng 3 sao thì cỡ nào mà giết được cái con đầy đây Con Phượng Hoàng 3 sao thì tôi nghĩ là, là không thể mất máu được luôn nó, nó, nó không thể là có một cái gì đấy Để có thể là có cái cơ hội cho đối thủ ấy Thật luôn, bây giờ đối thủ thì tất nhiên là Greater vẫn đang có cái cơ hội để suy nghĩ về một cái đội hình mà có thể ăn được cái đội hình này đấy Nhưng mà không có đâu anh em ạ à nó nếu mà chuyển ấy thì chuyển sang cái đồ mà bắn trưởng thì thì thì thì, thì, thì đỡ làm sao vì đồ lấy đồ đánh tay cho con con cung đen rồi đấy bây giờ đồ bắn trưởng thì mới ăn được nhưng mà lấy đâu ra lấy đâu ra <laughs> không có cửa rồi anh em ơi bài toán quá khó rồi anh em ạ bài toán quá khó cho cho đối thủ rồi đấy tôi sẽ lấy cái món đồ uh, đây lấy cái này đi cái huyết trượng đi cái huyết trượng nó sẽ giúp cho cái con Phượng Hoàng này nó thực sự là, là một con quái vật Khi mà nó vừa bất tử mà nó lại còn vừa gây đam được to nữa Cái lượng đam nó gây ra nó sẽ rất lớn Đấy Và nó sẽ kết liễu đối thủ nhanh hơn Với một cái huyết trượng Ok Rồi Tôi nghĩ là bây giờ cái bài toán này không chỉ là là một cái bài toán khó cho um, hai cái thằng đối thủ của tôi đâu Đây nhá, anh em này, anh em nhìn này, thằng Bit nhá, nó còn có cả một cái con Ui, chưa gặp thằng Bit Thằng Bit nó có một con Dark Spirit nhá Anh em xem cái con Phượng Hoàng này liệu rằng gặp Dark Spirit mà trong cái bộ 9 Warrior liệu rằng có bất tử không? Đấy, ôi rồi Còn bây giờ thì thằng Gladiator này thì nó lấy đâu ra cái cửa mà ăn được Ui rồi biết chưa kịp sang thì đã đi rồi, bay vào rồi Còn thằng Gladiator nó dọn sạch sẽ luôn thằng biết cho tôi Đấy, còn thằng Gladiator này gặp tôi đi <laughs> Bắn nữa đi, bắn nữa đi Ờ, u, u, u Rồi <laughs> Ăn hộ, ăn hộ anh ơi Bắn đi, bắn mạnh nữa lên Mạnh nữa lên Bạn <laughs> Sorry anh em <laughs> Bệnh quá, bệnh quá, bệnh quá, bệnh quá, bệnh quá Sorry anh em nhá À thôi, không chơi con Lancer ở đâu Luôn uh, bọn này đến ba sao thôi anh em ạ Lancer để cho 10, 10 mới cho vào thì thôi chịu Bom, bom, bom, bom Ở level 10 chơi bom Clear cho nó nhanh Từ từ đã, ra này lóc lại Không vội, anh em ạ, không vội Thằng này nó đánh đến cái cỡ nào nó ăn được tôi anh em Nó không bao giờ nó có thể ăn được hết Bây giờ càng kéo về lết càng khỏe anh em ạ Rồi lại tiếp tục gặp bạn <laughs> Tiếp tục gặp bạn cung đen Đùa chứ bạn cung đen gì cũng hơi căng đấy <laughs> Bắn bắn Phượng Hoàng này Bắn Phượng Hoàng này quay lại đây Chuẩn bị gông Chuẩn bị gông Chuẩn bị gông Chuẩn bị gông Gông gông gông gông Chưa gông được Chưa gông Gông lên Đấy Gồng lên rồi ốc ba thì cũng tèo thôi Chết mẹ hết rồi anh em ơi Anh em thấy chưa Mới hai sao rồi nhá Mới 2 sao gây được 13.000 dam rồi ấy kìa Bất tử luôn anh em ạ Không mất máu Không mất một giọt nào luôn ấy Trời ơi cái con này nó bất tử anh em <laughs> Bất khả xâm phạm sau đi anh em nhầm Không mất mất một giọt máu nào luôn Con ốc nó vào đánh nó tự chết Con cung đen bắn vào tự chết ngửa luôn Đối thủ bây giờ chắc hoang mang lắm anh em ạ Anh em mà có cái giải pháp nào thì anh em có thể comment phía dưới nhá Chứ tôi thấy là đối thủ là coi như bất lực rồi đấy <laughs> Tình trạng của đối thủ bây giờ là chưa ra đến chợ thì đã hết tiền rất hoang mang rồi, cuồng lắm rồi Ui rồi ôi thôi đây là cái dầu chập hết rồi anh em ơi. Cái tầm này nó không còn là là, là bất lực nữa rồi anh em ạ, nó gọi là vô sinh rồi. <laughs> Ultra X-Men hay là Rocket một giờ tầm này cũng không cứu được rồi anh em ạ. Nên là anh em tư vấn kiểu gì thì <laughs> tầm này <laughs> khó lắm anh em ạ. Cái này chắc là cần bác sĩ rồi cái đoạn này là phải cần các bác sĩ ở trên kênh rồi <laughs> các bác sĩ ơi các bác sĩ đâu rồi cho cho cho đối thủ tôi tí tư vấn như thế nào Ôi, chồng hoang mang lắm rồi anh em ạ à. chồng là, là bất lực lắm rồi nhìn cái con phượng hoàng cả <laughs> ôi ôi cái con phượng hoàng của tôi ôi anh em ơi nhìn chồng quá dã man tàn bạo luôn ấy thật nó có mất máu đâu anh em ơi nó thậm chí nó còn không mất máu ấy đùa Thề Đây em nhìn này <laughs> Dã man thật sự Đấy mặc dù là đối thủ là cũng đã có cái gậy gai đấy Mà khả năng là lên round thứ 40 uh, à, Là nó sẽ kiếm được thêm cái gậy như ý đấy Đấy à, Để xem là có gậy như ý Có chống hồi máu rồi liệu rằng nó giết được con Phượng Hoàng Bất Tử của tôi không à, Tôi nghĩ là nó cũng là không thôi anh em ạ <laughs> Nó cũng là không thôi anh em ơi Bởi vì không đơn giản nó là cái hồi máu Mà nó còn thực sự nó là bất tử <laughs> đấy <laughs> tôi phải nói là thực sự nó là bất tử anh em nhá chứ còn không đơn thuần nó là cái hồi máu đâu anh em ạ không đơn thuần nó là cái hồi máu đâu rồi chúng ta sẽ đợi xem <laughs> đối thủ bây giờ bây giờ làm cái kiểu gì đây <clears throat> bây giờ định làm gì với tôi đây ok <clears throat> đây là là đối thủ là bây giờ không biết làm gì rồi đấy anh em ạ đấy bây giờ đối thủ không biết làm bây giờ rồi hết tiền rồi kiếm lốt với bọn kia lên ba sao thôi chứ còn biết làm gì đâu chả làm cái gì cả Bây giờ đổi đội hình thì Greater này đổi được làm sao được Anh em nhìn này Ui rồi th th thấy chưa thấy chưa Thấy cái sự bất tử của nó chưa Bất tử quá luôn ý <laughs> bây, bây, bây giờ bây giờ bây, bây giờ thôi Bây giờ nói về cái vấn đề giải pháp của cái thằng này ấy, thì tôi nghĩ là là là không có đâu anh em ạ. Nên là anh em không phải nghĩ nhiều đâu. Đấy, nhưng mà nếu mà anh em nghĩ được đấy <laughs> thì anh em cũng có thể comment. Nhưng mà tôi nghĩ là cái cái vụ này khó lắm, khó. Nó cũng giống như là cái bài toán khó mà tôi chơi ờ, cái con ờ, sói mà trong cái bộ Greater vậy Bài toán đấy là cái bài toán mà không có lời giải anh em nhá Không có lời giải đâu <laughs> Thôi tôi, tôi quả này tôi phải gáy luôn cho đối thủ này Đấy, gắt tí đúng không? Này, phải cho đối thủ biết là không được đâu bạn ơi Nghĩ làm cái gì cho nó đau đầu Đấy Anh em thấy không Bài toán nào cho đối thủ <laughs> Bài toán nào cho đối thủ lại còn hi hi đằng sau nữa Đấy là nhấn mạnh cái độ phân Cái độ for phân ở trong cái việc này Đấy là nó rất phân đấy nó thực sự nó rất fun <laughs> bây giờ đối thủ u u u u như nào đây như nào đây như nào đây cày lắm ấy, nhưng không biết làm gì hết ngoại trừ cái việc là thôi thì ừ, ừ, đợi trận đấu kết thúc rồi bằng cái việc là từ từ gặm nhấm cái lỗi đau <laughs> cái lỗi đau đấy tôi nói thật là đây là một cái lỗi đau và cái lỗi đau này thì có lần tôi đã so sánh đã từng so sánh với một cái lỗi đau mà nó khá là đau đấy cái lỗi đau của một cái người thái giám nhập cung và bị thiến Nhưng mà lại bị thiến bởi một cái con dao cùn Thế nó mới đau anh em ạ Nhiều khi là nếu mà dao sắc thì cắt một phát là nó đứt luôn Nhưng đây nó lại bị thiến bởi con dao cùn cơ Nó rất lâu anh em ơi Cái lỗi đau sẽ rất là dai dẳng Nó cứ cứa, cứa, cứa Nó cứa mãi mà không hết đau anh em ạ Nó mãi nó không ra <laughs> đối thủ bây giờ đúng cái tình trạng là như thế luôn Đấy và bây giờ nó là cái dấu chấm hết cho đối thủ rồi anh em ạ Tôi đã lấy được cái bờ linh giáp phản hai Đấy, nhảy vào phản đao chết thôi anh em ơi Lấy đâu ra cái cửa cho cái con này đây Càng ngày càng thua thôi anh em ơi Càng ngày tôi càng có đồ mạnh thì bọn này nó lại càng thua Càng về sau thì tôi càng mạnh anh em ạ à. Đợi đến 45 á, không có đâu 42 là ra đi rồi <laughs> Nhưng mà phải nói thật với anh em là Mặc dù là đối thủ mà không có cửa ấy Nhưng mà tôi cũng phải không phục cái nghị lực của ông này <clears throat> không phục thật đấy Rồi chúng ta sẽ đưa lốt mấy con này lên ba sao anh em nhá Rồi sống thật còn một con nữa Con ách Lốt con ách nào U uh, đây rồi anh em ơi Full sao rồi Rồi Lên 10 nhở Rao này nó đi rồi còn đâu Rao này nó đi rồi Thôi lên 10 luôn Tôi cũng không phục cái ông này phết đấy Ông này thực ra tôi tôi nghĩ là cũng rank cao đấy Mới đánh cái kiểu này Chứ nhiều cái ờ, người mà ở cái vị trí rank thấp ấy là người ta thường là người ta sẽ sẽ ao luôn đấy, người ta quit luôn chứ người ta không có <laughs> chịu cái lỗi đau này là quá dài như này đâu. Thật sự là rất đau luôn đấy Anh em thấy không 11.000 đam gây ra và thực sự là nó chả giết được cái con nào của tôi cả Quá dã man luôn Rất là kiên cường dành cho đối thủ Tôi nghĩ là ông này cũng sẽ phải là mức rank rất cao Rank ít nhất là cũng phải là kinh Hoặc là thậm chí là queen Để tôi ra xem xem là check thử xem đối thủ chúng ta rank gì Đánh rất kiên cường rồi nhá Đấy, phải nói là là phải nói là rất thích gặp những cái đối thủ kiểu dạng như thế này. <laughs> Nhiều thằng nó quyết luôn là tôi cực kỳ bực mình luôn. Cái cái, cái con game nó đang hay tự nhiên nó quyết đi. Đấy, kém nghị lực làm cho nó đang hay nó đang kịch tính nó trở lên là, là mất hay đi.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 Bye bye!